hello Ngọc Hà, xin chào các tình yêu xinh đẹp của Ngọc Hà à, Ngày hôm nay Ngọc Hà lại trở lại với cái video này để giới thiệu và để hướng dẫn cho các chị yêu Tới cách chăm sóc da để da không bị nám Và cho mọi người biết là những nguyên nhân, lý do nào khiến chúng ta bị nám thì các chị cũng biết là hiện nay thì um, chúng ta thường thấy là thường nám thì xuất hiện ở phụ nữ từ 35 40 tuổi đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì mới có 20 tuổi chúng ta đã bị nám và đây sau đây là bảy nguyên nhân mà Ngọc Hà đã tìm hiểu và đã uh, được cho chúng ta để cải thiện làn da bị nám cho chúng ta cách tốt nhất để không phải cứ đến 20 tuổi là da chúng ta lại bị nám bị xấu quá ít nhất chúng ta phải bước qua tuổi 30 đã lúc đấy chúng ta mới bị nám tàn nhang đúng không các chị yêu đấy thì bảy bảy điều mà các chị nên lưu ý cho em nguyên nhân xảy ra nám mà hiện tại chúng ta thường bị mắc phải đó là thứ nhất đó là do ánh nắng mặt trời thì các chị biết đó là ánh nắng mặt trời thì nó rất là nhiều ờ, UVA và UVB ảnh hưởng trực tiếp chiếu thẳng vào cái làn da của chúng ta làm cho da của chúng ta bị uh, thiếu cái um, sự đàn hồi da chúng ta bị uh, nhiều cái sắc tố từ môi trường ánh nắng làm nhiệt độ trong da của chúng ta nóng lên và làm yếu đi làn da của chúng ta sẽ gây ra chúng ta làn da của chúng ta nhiều đốm đen xuất hiện hơn và thứ hai nguyên nhân thứ hai đó là rối loạn nội tiết tố thì ờ, do chúng ta mang thai hoặc là do chu chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta hoặc là cái nội tố tiết tố trong người của chúng ta cao quá thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới cái uh, sắc thể và đặc biệt là cái làn da của chúng ta đã chỉ yêu nhá đấy và điều thứ ba đó là về do chúng ta chọn mỹ phẩm để xài các chỉ tròn mỹ phẩm xài không an toàn, chứa nhiều hóa chất, bào mòn làm trắng corticoid thủy ngân thì trong thời gian đầu tiên các chỉ xài ra rất là đẹp nhưng mà với một thời gian sau đấy thì da các chỉ sẽ bị bào mòn, sẽ bị yếu và sẽ không còn collagen cho nó tái tạo được nữa và hàm lượng thủy ngân rất là cao sẽ làm teo da của chúng ta các chị yêu nhé đấy mỹ phẩm là một điều cực kỳ cũng rất là nguy hiểm và thứ tư đó là do dược phẩm Do chúng ta uống quá nhiều thuốc tránh thai Do chúng ta à, uống nhiều thuốc an thần Do chúng ta, tức là chúng ta ốm hay là chúng ta bị bệnh mà chúng ta uống quá nhiều thuốc mà trong đấy có những liều lượng nó quá liều lượng ấy thì nó sẽ làm cho da vẽ của chúng ta nó cũng bị sảm đi nó cũng bị xanh xao hơn các chị yêu nhé và do tiếp tục đó là yếu tố nữa đó là chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta chúng ta không uống đủ nước một ngày ít nhất là một lít rưỡi đến 2 lít nước nhưng mà các chỉ uống một cốc hai cốc là quá tải là không thể uống được nữa ít ăn hoa quả tươi thường ăn thịt là chính thịt nhiều ăn những cái đồ uh, xúc xích rồi đùi gà chiên rán thì rất là nhiều nhưng mà lại không uh, có được cái um, những cái chế độ dinh dưỡng cho nó an toàn làm cho sung huyết trên da của chúng ta trở nên bị giảm gây ra hình tượng miền Nam các chị yêu nhé và thứ tư nữa một phần nữa đó là không phải là thứ tư mà đó là bị stress chúng ta căng thẳng trong công việc chúng ta làm việc quá nhiều chúng ta suy nghĩ chúng ta lo âu giấc ngủ của chúng ta không được ngon thì sáng ra chúng ta sẽ bị thâm quầng mắt và nếp nám của chúng ta nó sẽ phát triển ngày càng nhiều hơn rất là nhiều các chị yêu nhé và thứ tư nữa đó là do gen chúng ta bị di truyền gen di truyền tức là sao ạ tức là từ trong máu của chúng ta từ ông bà của chúng ta bố mẹ chúng ta sinh ta ra chúng ta ra đời và chúng ta cũng sẽ bị cái gen di truyền ấy làm cho ra chúng ta bị nám mà không thể thảo thay đổi được các chị yêu nhé đấy là bảy nguyên nhân mà da chúng ta bị nám và hiện tại thì dòng Skinazet à, chuyên về trị nám điều trị nám cho các chị yêu đó là bộ bốn sản phẩm gồm em tinh chất bơ à, MV10 à, trị nám, à, tuyếp lăn nám lên vùng da bị nám và kem chống nám là bốn sản phẩm mà những chị em nào đang bị nám đang bị tàn nhan, đang có dấu hiệu da bị sạm thì các chị ring ngay cho em bốn cái em này và kết thúc cái livestream này thì những chị em nào muốn Ngọc Hà tư vấn thì các chị cứ inbox thì Ngọc Hà sẽ hướng dẫn cho các chị yêu cách chăm sóc da, hỗ trợ da nám cho các chị yêu các chị yêu nhé. Chúc các chị yêu có một buổi tối thật là vui vẻ và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại và những video lần sau các chị yêu